Tiếp tục câu chuyện về những chiếc túi hiệu có khả năng sinh lời. Khi Hermes đã lên đến mức giá ngang ngửa một chiếc xe ô tô tầm trung, cơ hội lúc này được xoay về một đối thủ truyền kiếp cùng xuất xứ từ Pháp. Không gì khác đó là Chanel, thương hiệu lâu đời và sang chảnh đình đám. Tại sao ngay sau Hermes mình lại nói về Chanel và nói về chiếc Classic Backside Medium? đơn giản vì đó là chiếc túi mình cảm thấy có khả năng sinh lời cao nhất của nhà mốt này. Thay vì mình phải bỏ ra 30.000 đô tương đương 700 triệu để mua một chiếc túi Hermes trên thị trường ở thời điểm hiện tại, mình có thể mua được 3 chiếc medium classic handbag của Chanel. Một thương hiệu cũng là niềm mơ ước của biết bao cô gái và khả năng sinh lời của nó cũng không thể đùa được. Tính về đầu tư thì rõ ràng nó phù hợp versus vốn và túi tiền của nhiều người hơn. Như kiểu bạn đi mua đất thì cũng có lô to lô nhỏ, lô to thì lãi nhiều hơn nhưng vốn lớn hơn. Lô nhỏ thì có thể lãi ít hơn nhưng vốn nhỏ hơn. Còn hên xui thì biết đâu lại lãi to hơn tưởng tượng. Nếu ở những năm 2013-2014, chiếc túi Classic Backside Jumbo là niềm ước ao của các tín đồ hàng hiệu, họ phải bỏ ra khoảng 80 triệu để sở hữu nó, thì tới tận năm 2019. Nhà mốt này mới đưa giá của chiếc Classic Bag lên tới hơn 100 triệu. Nghĩa là gần như chiếc túi đó sẽ trở thành tiêu sản khi bạn chỉ có thể thanh lý lại với mức giá. Lỗ hoặc may mắn lắm là bằng tiền trong suốt thời gian đó thế nhưng Sanen chưa bao giờ chấp nhận để cho thương hiệu của họ trở nên mất giá so với đối thủ Hermes. E cuộc tăng giá kinh hoàng của Chanel diễn ra điên cuồng từ 2019 cho tới nay. Đưa chiếc túi Classic Bag chạm mốc 10.000 đô tương đương 217 triệu ở thời điểm hiện tại. Một năm tăng giá 4 lần và mỗi lần lên tới 15 đến 20% và bây giờ mức giá niêm yết trong store của một chiếc classic bag của Chanel đã ngang với một chiếc Birkin của Hermes khoảng 9.000 EU, thế nhưng cái quan trọng nhất tại sao mình lại chọn siêu tầm medium classic bag và mình dự đoán nó sẽ trở thành tài sản trong tương lai. Vì đơn giản Chanel có đẩy giá lên bằng một chiếc Birkin thì người ta cũng khó mà mua được một chiếc. Birkin từ trong store ra và hầu hết phải mua lại với giá trên trời. Còn người ta hoàn toàn có thể dễ dàng mua được một chiếc túi classic trong store Chanel nhưng chuyện đó sẽ sớm chấm dứt vì Sanen bắt đầu đưa ra các quy tắc mua hàng thách đấu giới mộ. Điệu, một năm một người chỉ được phép mua một chiếc túi classic bag. Một tháng chỉ được mua một, hai túi ở các dòng khác thậm chí là phụ kiện. Cuộc rượt đuổi về độ hiếm có này sẽ tạo nên cơn sốt săn lùng chiếc túi classic và dĩ nhiên. Không cần nói, các seller đang tất bật ôm hàng và họ sẽ bung ra với một mức giá không dễ chịu trong thời gian sớm thôi. Thử nghĩ mà xem bạn sẽ làm gì khi không thể mua được chiếc Classic trong store vì tủ túi luôn. Trống trơn, với một người muốn siêu tầm túi như tôi thì tôi sẵn sàng trả cao hơn vài chục triệu. Để mua được chiếc túi mình ưng ý. Vậy mới nói hàng hiệu bây giờ không còn là phung phí, chọn đúng thương hiệu, sai. Thời điểm mua túi là bạn sẽ lời to và khối tài sản này tin mình đi. Chỉ cần đăng lên ngay lập tức sẽ có người mua ngay. Và tham vọng đầy độ hiếm có của chiếc Classic lên sẽ sớm thành hiện thực khi mà bây giờ. Người ta đang săn lùng những chiếc túi size medium, small, mini khiến cho thị trường trao đảo với nhiều mức giá. Chiếc medium classic màu đen khóa vàng mình mua đầu năm 2020 với giá 137 triệu giờ đã lãi gần 80 triệu vì các seller ở ngoài đã bán nó với giá thấp nhất là 235 triệu cho tới 255 triệu túi màu. Và khi người ta không thể tự mua được chiếc túi đó trong store thì câu chuyện nó sẽ lên đến 15.000 đến 16.000 đô trên thị trường theo dự đoán của mình sẽ là câu chuyện sớm thôi. Còn rất nhiều những thương hiệu khác có thể vừa sử dụng vừa sinh lời rất thú vị. Mình vừa chia sẻ kinh nghiệm với mọi người cũng vừa cố gắng tìm tòi nghiên cứu. Có gì mình sẽ viết ở những bài sau. Một lần nữa túi hiệu vừa là đam mê vừa là tài sản. Không có bất kỳ mục đích khoe khoang nào ở đây. Dành cho những ai yêu mến đồ hiệu và thích đầu tư đồ hiệu.